Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất mặt tiền kim đồng, diện tích 281 m2, ngang 14 m, sổ riêng xây dựng, hướng nam, đường ô tô 6 m, giá 12 tỷ. Đất Thái Phiên, diện tích 4.000 m2, sổ riêng nông nghiệp, Hướng Đông, đường ô tô, giá 6 triệu một mét vuông, có thể bán từng lô nhỏ theo sổ. Nhà Trần Quang Khải, diện tích 87 mét vuông, có xác nhận đóng thuế từ năm 2005, hướng Đông Bắc, đường hẻm ô tô 4 mét, kết cấu, hai phòng ngủ, một gác lường, một nhà vệ sinh. Giá 3 tỷ. Đất Ngô Tất Tố, diện tích 103m2, mua bán vi bằng, hướng Bắc, đường ô tô, giá 950 triệu, lô thứ hai giá 850 triệu. Đất Măng Lin, diện tích 263m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Bắc, đường ô tô, đất cao view thoáng, giá 4,75 tỷ. đất hẻm Trần Văn Côi, diện tích 1.783m2, sầu riêng nông nghiệp, hướng Đông Nam, đường ô tô 4m, có nhà tôn sẵn, điện nước đầy đủ. Giá 8,5 tỷ. Nhà khu quy hoạch nguyên tử lực, diện tích 72m2, sầu riêng xây dựng, hướng Đông Bắc, đường nhựa 8m, kết cấu, một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh giá 5,6 tỷ. Nhà chạy mát, diện tích 57,4 m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông, đường ô tô 3,5 m, kết cấu, 2 phòng ngủ, một nhà vệ sinh, giá 2,2 tỷ. Đất Huỳnh Tấn Phát,